Chào quý vị các bạn thì ờ, hôm nay điện máy Cường Linh cũng như Thịnh Thành tiếp tục mang đến các bạn sản phẩm đấy là máy tuốt lúa mini đấy, CR68 mẫu mới nhất 2022 đấy, thì là bây giờ cũng đã sắp đến mùa thu hoạch lúa đấy. thì chúng tôi ờ, đăng lên các bạn xem để tham khảo cũng như là một số khách đã biết đến máy thì ờ, tôi xin phép sẽ nói qua một lần cho những người mới tham khảo cũng như là đang có ý định mua thì đây là máy tốt lúa mini CL68 đây ở trên máy chúng tôi cũng à, phun à, chữ à, máy tốt lúa Thịnh Thành đây, mã là CL68 đây Đấy. thì à, đây tôi sẽ đi chi tiết vào sản phẩm các bạn xem đây là một máy này Đấy. thì à, khung máy sẽ có thể lắp được cả động cơ xăng và động cơ dầu Đấy, thường thường thì bọn bên bọn tôi sẽ lắp động cơ xăng là 6,5 ngựa hoạt động cơ dầu là loại động cơ 170 4 ngựa đấy thì à, đầu tiên bên ngoài chúng ta sẽ để ý à, đó là một cái màu xanh rất là bắt mắt sơn rất là đẹp đây là bàn đỡ của máy này bàn đỡ lũa này thì uh, lúa xe chúng ta sẽ để ở ngay trên này và đun lần lượt vào trong lỗ này đấy, đấy khoang ở vào buồng đấy, lát tôi, tôi sẽ đi chi tiết vào trong buồng máy còn ở phần dưới này sẽ là phần xăng rung đây đây là sàng rung 3 cấp này đấy nó có 3 ba lớp lưới này một hai và ba dưới cùng đấy thì uh, phần rung 3 cấp này nó sẽ chuyển động qua bu ly đây đây là bu ly của sàng rung này. Đấy. đây tôi sẽ quay bu ly các bạn xem để nó sẽ điều chỉnh sàng rung lên xuống đấy. đấy nó sẽ rung như thế phần thành ở hai bên phần thành ở hai bên sẽ được làm kín để tránh trường hợp lúa các thứ nó bị sóc ra ngoài đấy còn đây phần lưới đấy, nó sẽ chuyển động như này pulley như này đấy ở hai đầu ở hai đầu cái à, đĩa bu pulley này sẽ có hai vùng bi đấy, nó để ổn định à, cái này để một trục đứng không bị lung lay và đảm bảo độ bền của máy hơn À, máy sẽ chuyển động ở đây là buồng à, bu ly của buồng đập này Đấy. ở trong này sẽ có một bu ly bé Đấy. bu ly bé này nó sẽ chuyển động dây cu loa qua bu ly của sừng rung còn bu ly lớn này là bu ly của cái buồng sẽ chuyển động qua bu ly của cánh quạt quạt gió và bu ly của động cơ Đấy. cái máy sẽ sử dụng hai loại dây cu loa đây là dây A49 là dây ngắn nó sẽ à, lai từ bu ly bé bên trong cái buồng này Đấy. và xuống bu ly của sàng rung còn bu ly lớn này nó sẽ lai từ bu ly của động cơ lên bu ly lớn của buồng này và bu ly của cánh quạt đấy đấy là cách chúng ta lắp đặt khi à, nhận máy và sử dụng máy ở nhà đấy. ở dưới này thì sẽ là phần bắt đỡ của chân một chân một động cơ thì chúng tôi sẽ làm độc lập ra để chúng ta dễ dàng vận chuyển cũng như là dễ dàng cất đặt trong sau khi sử dụng mùa xong chúng ta muốn cất đặt máy thì phải cần tháo hẳn cái giá này ra cho nó gọn và để nó một góc Đấy, che chắn lại cho đỡ bụi là được Đấy, máy thì rất là bền tất cả vòng bi đều có tất cả cái trục bu đều có vòng bi lớn như này này Đấy. bên này cũng thế thì ở trên ngay cái thùng này thùng ở buồng thì tôi có làm hai vòng đai này để trường hợp ta lên những cái à, vùng ruộng bậc thang chúng ta có thể à, sau đòn gánh vào để gánh hai đầu nó sẽ tiện hơn khỏe hơn so với chúng ta khi chúng ta bê Đấy. bê hai đầu chỉ có là những trường hợp chúng ta đi ở nền bằng thôi còn khi chúng ta lên ruộng bậc thang thứ thì chúng ta nên gánh nó sẽ khỏe hơn Đấy. bà con cũng thường sử dụng những phương pháp như này để chúng ta gánh những cái vật nặng không cành Đấy thì tổng thể con máy này nó chỉ nặng tầm khoảng 25 cân thôi rất là nhẹ khá là nhẹ cũng là gọn gàng Thế để cho bà con sử dụng để dễ di chuyển lên những cái vùng địa hình nó phức tạp nó khó thì đây thì là phần buồng nó sẽ có hai quả đai như này hai đầu Đấy. bắt vào một móc ở dưới để dưới cố định cái buồng nắp buồng ở trên phần bàn đỡ sẽ có hai móc này này chúng ta tháo đây cần nhắc lên kéo ra đấy thế là nhắc xuống đơn giản còn khi ta bắt vào tương tự thì à, ngoắc vào đấy là rất là chắc chắn đấy còn đây đây là phần trong của buồng đập này đấy đấy buồng sẽ làm các cái văn sóng như này đấy là hướng của cây lúa chúng ta bỏ vào này đấy nó sẽ cuốn vào hướng như này và ra đầu này đấy còn ở trong máy chúng tôi để à, sẵn đây là khi chúng tôi khi tôi đóng máy thì có sẽ bàn đỡ như này đây là bà cái chân đế để động cơ đấy chúng ta bắt vào như này còn ở phần ngoài này là có bốn con ốc để lắp động cơ này còn cái con ốc dài này để chúng ta tăng cái cure cura trong quá trình sử dụng ví dụ chúng ta sử dụng à, thời gian à, lâu thì dây cura sẽ bị trùng đấy nó bị giãn ra chúng ta chỉ cần vặn con ốc này căng lên để dây loa nó xa ra đấy thì nó sẽ căng dây loa lên và tiếp tục sử dụng máy và chưa cần phải dây thay dây đấy, để tiết kiệm cho bà con một phần đấy, khi chúng ta căng lên thì cần khóa hai con ốc hai đầu này hai con ốc này đấy thế là xong cố định một động cơ lại là dùng thôi đấy, máy chạy bu ly máy chạy rất là êm ổn định đây con phần à, sàng sàng rung là ba cấp này đấy, ở đây chúng ta nhìn rõ hơn ba cấp của nó chúng tôi đã nghiên cứu cái góc góc khuất nó để làm sao chúng ta sẽ gom được phần gió hết cỡ đấy tận dụng cái phần gió nó sẽ thổi cái phần hạt lép cũng như là bụi bẩn nó ra phía sau máy còn hạt chắc nó sẽ rớt lần lượt xuống từng sàng từng sàng một và xuống sang dưới cùng và sẽ ra ra ngay đầu ra luôn đấy làm rất rất là đây cái phần à, đây đây là phần đầu ra của nó thì chúng ta cần à, hứng chậu như là hứng bì hứng thùng ở đây thôi đấy để nhận đón những à, hạt thóc của mình đấy còn lại đây thì là còn lại đây thì uh, sàng đây chúng ta muốn chúng ta chúng ta cắt đặt máy chỉ cần là gấp xuống như này rất là gọn dây bu ly bu loa các thứ đi, đi đóng thùng lại đây cái phần thùng sẽ được có một thanh à, gầy này để cố định máy cũng như ở xung quanh và bó tròn lại đây rất chắc chắn vâng đấy là tổng thể chi tiết máy tút lúa mini thịnh thành mã CL68 thì bà con có nhu cầu mua máy tút lúa mini thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành hoặc là qua số hotline để à, tôi để có cái màn hình cũng như là biệt chi tiết sản phẩm ví dụ như bà con ở gần thì có thể đến trực tiếp nơi xem địa chỉ là số nhà 36 đường cổ điển na xóm bạo Trà Tiệp trên trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại đấy thì cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nhớ like đăng ký kênh để xem video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều Thank you.